Tập thương yêu, ý nghĩa của ăn chay. Pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trường lão, thích thông lạc. Thầy Tâm Tử, này các con, tập thương yêu như thế nào? Tập thương yêu có nhiều cách. Đầu tiên chúng ta hãy tập ăn rau cải tương dương, có nghĩa là chúng ta tránh sự đau khổ của chúng sinh. Nói đúng hơn, vì chúng ta sợ quả đau khổ của chính mình Phật dạy rất đầy đủ ý nghĩa nhưng người ta hiểu ở một góc độ lý thuyết như bảo ăn chay làm lành lãnh dự lời dạy này rất đúng chứ không phải sai nhưng phải hiểu đây là lời dạy bằng ngôn ngữ suông nói một cách khác cho dễ hiểu đó là lý thuyết vì thế gian hiện nay người ta tu theo đạo Phật bằng những ngôn ngữ lý thuyết như câu ăn chăn làm lành lớn dự là một trong những lý thuyết khác cho nên người tu hành không hiểu rõ sự thật nếu lời giải có đầy đủ kinh nghiệm thực hành nhờ thế chúng ta mới tạo nên một nền tảng vững chắc đức hạnh giới luật để xây dựng một ngôi nhà thiền định trí tuệ vĩ đại của đạo phật này các cư sĩ ăn chay có nghĩa là mới bắt đầu tập luyện lòng thương yêu muốn tập luyện tâm đại bi mà không hiểu được ý nghĩa ăn chay thì làm sao có tâm lớn nếu như nói ăn chay làm lành lánh dữ câu này có nghĩa trốn tránh thụ động chẳng hạn giặc cướp đến nhà bắt cha mẹ khảo tra lấy tiền của thì bây giờ chúng ta để cứu gia đình mình hay chạy trốn nếu bỏ nếu bảo vì ăn chay chúng ta không giết bọn cướp thì cha mẹ chúng ta sẽ bị chết hoặc của cải bị cướp phá vậy nói làm lành là làm như thế nào và đánh giữ là đánh như thế nào đừng ngồi đó mà tưởng tượng thế gian này như một cục đất cho nên lời nói làm lành lấn dự là một lời xuống khó mà ai làm được lành tròn và lãnh dự trọn vẹn cuộc đời người ta không cho phép mình làm lành lãnh dự bằng cách trốn chạy thì tâm hồn chúng ta sẽ dài dò và câu chuyện con rắn và thầy đã kể ở đoạn trên mục đích của đạo phật là giải thoát thân tâm vậy ăn chay là một pháp môn đầu tiên để chúng ta tập luyện cho mình có một lòng thương yêu mọi người rất chân thật không có nghĩa đổi chát nếu muốn có sự giải thoát ở tâm mình đứng trước một xã hội loài người tâm tánh mọi người rất phức tạp điêu hoa xào trá hung ác đầy mô môn thủ đoạn vân vân nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu chân thật thì chúng ta sẽ tự thọ lấy biết bao nhiêu thứ phiền não đau khổ muôn vàn không thể nào lường hết được bởi vậy thương yêu tập thương yêu là phải ăn rau cải tương dưa muối tránh sự đau khổ tránh sự chết chóc của muôn loài muôn vật đó là chúng ta tập nuôi lớn tình thương yêu nhưng phải hàng ngày biết nhìn mọi sự đau khổ chết chóc của chúng sanh như chính sự đau khổ chết chóc của chính mình nhờ sự nhan nhúm thương yêu đó lâu ngày lòng thương yêu chúng ta mới thật sự có thương yêu chúng ta hãy đứng nhìn cái chết của một con kiến đang lăn lộn trên mặt đất chúng ta đừng vô tình thản nhiên đi qua sự đau khổ ấy chúng ta hãy lặng người lùi ngồi trong lúc con kiến xuôi tay chân ra đi trong khỏi chết như đứng trước một người thân của mình không bao giờ chúng ta có được lòng thương yêu này nếu chúng ta không chịu có đặc biệt sự thương yêu này sẽ xây cho chúng ta một lầu đài bốn tâm vô lượng không còn tham sân si nữa không còn phiền não đau khổ lo âu suy tính nữa tại sao vậy Nên tảng vững chắc cho lầu đài giải thoát tâm hồn chúng ta phải xây dựng bằng tâm từ bi hỷ xã thiếu bốn tâm này không bao giờ có sự giải thoát chân thật thiếu bốn tâm này chẳng bao giờ chúng ta có được thiền định sâu ngọt, Cho nên sự không giết hại chúng sanh là một hành động hại chúng sanh đó là hành vi thứ nhất